Phong thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn vẫn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Phong thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay trước mặt các cô chú anh chị ở đây chính là một chiếc hộp đựng rất nhiều những thứ quan trọng trong cái việc quyết định đến yếu tố làm nhà dựng cửa của các cô chú chị. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng ờ, các cô chú chị chúng ta mở hộp một chiếc hộp chứa hồ sơ phong thủy của phong thủy Tứ biên sẽ bao gồm những thành phần gì nha. À, với cái việc chúng ta làm nhà dựng cửa là một trong những việc đại sự quan trọng trong mỗi gia đình. Do đó rằng là với việc lựa chọn một đơn vị uy tín, am hiểu sâu về yếu tố về phong thủy và cả kiến trúc là một trong những sự lựa chọn đúng đắn mà các cô chú chị chúng ta cần lưu tâm. Tránh cái việc chúng ta lựa chọn một đơn vị kiến trúc biết vẽ thôi là một chuyện nhưng không am hiểu về phong thủy hoặc am hiểu một cách sơ sài thì càng khiến cho chúng ta đau đầu đúng không ạ càng hoang mang càng lo lắng để đến rồi lại phải tìm thêm một người thầy phong thủy khác về tư vấn đúng không ạ mà lại rủi thay nữa gặp một người thầy mà biết về phong thủy nhưng lại không biết về kiến trúc đúng không ạ lại càng thêm cái ngôi nhà chúng ta càng thêm méo mó sẹo sọ vì những cái lý thuyết không đâu trong phong thủy đúng không ạ bởi vậy cho nên khuyên các cô chú chị chúng ta hãy lựa chọn một đơn vị am hiểu tường tận về học thuật phong thủy cao cấp và am hiểu tường tận về yếu tố về kiến trúc hiện đại thì sẽ giúp cho hài hòa giữa yếu tố về kiến trúc và phong thủy giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở thành một nơi ước đến trốn mong về. Và nếu như vẫn chưa có một đơn vị nào các cô chú chị đặt niềm tin thì Phong Thủy Tam Nguyên có thể coi là một trong những đơn vị số 1 mà các cô chú chị hãy đặt niềm tin để đội ngũ ờ, trợ lý của thầy Tam Nguyên cũng như thầy Tam Nguyên song hành trong cái quá trình làm nhà của các cô chú chị. Và ngày hôm nay thì Đức Trung rất vui khi mà được các cô chú chị ờ, cùng mở hộp một chiếc hộp ờ, hồ sơ phong thủy mà các cô chú chị sẽ nhận được khi mà chúng ta khi mà Phong Thủy Tam Nguyên trả hồ sơ thì các cô chú chị sẽ nhận được gì. Khi mà mở hộp uh, Chiếc hộp của Phong Thủy Nguyên thì các cô chú chị sẽ nhận thấy như sau, trong đây được đóng gói với các cái bộ hồ sơ khác nhau và đặc biệt sẽ có một cái cuốn gọi cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia mà Phong Thủy Nguyên tặng kèm. Trước tiên ngoài vỏ hộp chúng ta sẽ thấy rằng là logo cũng như là à, mặt la bàn à, la kinh tổng hợp của chiếc la kinh ngọc phúc đường mà phong thủy nguyên trực tiếp vẽ và chế tạo à, thì đây là một trong những cái sự tự hào khôn xiết của phong thủy nguyên và được in ngay trên chiếc hộp của chiếc hồ sơ này Ờ, khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ có bên trong ba thứ ba thứ này vô cùng quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố phong thủy làm nhà của các cô chú chị quan trọng nhất đó chính là một tập hồ sơ bìa màu đỏ rất đẹp ở đây xin trân trọng giới thiệu đến các cô chú chị đó chính là tập hồ sơ về hồ sơ phong thủy hay gọi là hồ sơ tư vấn phong thủy đúng không ạ với chiếc uh, ờ, hồ sơ này với tập hồ sơ này đức trung vẫn thường xuyên nói với các cô chú chị có bộ hồ sơ này trong tay thì thực tế các cô chú chị đã triển khai làm nhà một cách tự tin được rồi tại vì sao lại thế chúng ta sẽ đi vào sâu vào phần bên trong để đức trung phân tích nha cái phần tiếp theo trong bộ hồ sơ này đó chính là một cái bản uh, uh, mặt bằng công năng kiến trúc được in riêng ra để các cô chú chị chúng ta uh, đưa cho thợ để từ cái bộ này chúng ta có thể triển khai tiếp hồ sơ kết cấu hồ sơ kỹ thuật thi công đó, kết cấu móng kiến trúc cấp điện cấp nước hoặc dự toán vật tư đúng không ạ hoặc từ cái bộ này thì thợ cũng có thể triển khai dắt móng làm nhà được rồi hoặc từ bộ này chúng ta có thể triển khai thêm hồ sơ cấp phép xây dựng để đi xin cấp phép dựng bên địa chính đúng không ạ thì đây chính là cái ờ, bản hồ sơ trắng mà chúng ta sẽ nhận được thêm trong đây thể hiện rõ kích thước về uh, tin tường kích thước từng phòng kích thước của cổng cửa và cũng như là chiều cao tầng cũng sẽ được thể hiện trong đây cái thành phần thứ ba mà các cô chú chị sẽ nhận được trong cái bộ hồ sơ này đó chính là một cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia được in chất liệu giấy rất đẹp và được cấp phép xuất bản của Bộ Văn hóa Truyền thông và Thông tin. À, với cái việc đó với cái uh, cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia được thể hiện rất nhiều những cái uh, bài nghi lễ quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng trong suốt một năm và đặc biệt trong quá trình động thổ làm nhà thì không thể thiếu trong cuốn văn lễ hướng dẫn như này nó bao gồm có phần nghi và phần lễ à, tức là những cái đồ lễ mà chúng ta cần chuẩn bị và có phần văn khấn thực hiện thì sẽ được thể hiện rất rõ trong cuốn tuyển tập hướng dẫn nghi lễ tại gia này mà phong thủy nguyên tặng kèm rồi chúng ta sẽ đi vào từng phần đầu tiên với cái bộ hồ sơ quan trọng nhất đó chính là bộ hồ sơ phong thủy với bộ hồ sơ thì Đức Trung và các trợ lý vẫn thường xuyên nói đến các cô chú chị đó chúng ta sẽ triển khai hơn 10 hạng mục trong bộ hồ sơ này đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lướt nhanh với một cái bộ hồ sơ phong thủy của một gia chủ. Ờ, tại uh, ờ, đầu ta chúng ta sẽ cùng triển khai xem nha. Đây là bộ hồ sơ phong thủy uh, ờ, của nhà chú Nguyễn Văn Tình tại uh, Đông Anh. Chúng ta sẽ triển khai với bộ hồ sơ theo cái phong cách nhà ống như chúng ta biết rằng là có nhiều phong cách nhà khác nhau đúng không ạ nhà ống rồi là nhà vườn thì đây là một trong những cái bộ hồ sơ liên quan nhà ống chúng ta sẽ cùng tham cùng theo dõi những trang đầu đó là những cái trang mà phong thủy tam nguyên ờ, giới thiệu về cái ờ, quan điểm của phong thủy nguyên về cái việc làm nhà dưỡng cửa ờ, và được thể hiện rất rõ quan điểm của phong thủy tam hợp phái chính tông để chúng ta tách bạch rõ ràng với lại các cái trường phái phong thủy khác ví dụ như bát trạch minh cảnh hay là huyền không vi tinh thì phong thủy tam nguyên thể hiện rất rõ cái quan điểm của phong thủy tam hợp phái chính tông này Đấy, được thể hiện ở trang đầu Tiếp theo, lần tiếp theo chúng ta sẽ thấy là sẽ có phần hướng dẫn về đại cục. Phần hướng dẫn về đại cục sẽ được phân tích chi tiết liên quan đến cái việc đó là à, đối với thông tin tuổi các thành viên gia đình các cô chú chị thì những tuổi nào hợp long với ngôi nhà này và đánh giá từ phía chuyên gia cao cấp thầy Tâm Nguyên về cái việc nhận định ở ngôi nhà này thì sẽ có cái sự ấm long phù long tương chủ hay là sẽ có cái sự bình hòa ổn định và dĩ nhiên trong đấy chúng ta không có khái niệm nào về nhà xấu cả không có hướng nào xấu so với tuổi cả cho nên cô chú chị hoàn toàn yên tâm nha với cái việc phân tích đại cục tổng thể thì chúng ta sẽ nếu như nhà vườn nhà vuông thì sẽ có quy hoạch diện tích đất ở trên này và ngôi nhà đặt ở đâu trên đất và cổng cửa sẽ được khai môn ở đâu về các cái ờ, thông số còn lại ví dụ như hướng độ hay là mạch hay là về yếu tố thuận thủy nghịch thủy cũng sẽ được thể hiện trong đây hay tọa độ GPS để xác định cái yếu tố về tổng quan đường đi lối lại ngã ba ngã bảy núi non sông nước cũng sẽ được thể hiện trên tọa độ GPS trên này do đó rằng là đây là một trong những bộ hồ sơ thể hiện rất chi tiết ứng dụng cả những cái nền công nghệ 4.0 mới nhất nữa tiếp theo ở cái phần trang tiếp theo đó phần trang họa tiết trang trí họa tiết trang trí cũng sẽ được thể hiện rất chi tiết liên quan đến việc ngôi nhà của các cô chú chị với tọa hướng ngôi nhà như thế này thì chúng ta sẽ sơn màu gì cho mặt tiền phao chỉ sẽ là gì những họa tiết trang trí mặt tiền như thế nào đi tiếp vào phòng khách thì sẽ là sơn màu gì đúng không ạ các cái họa tiết trang trí trong ngôi nhà trần thạch cao rồi là nền gạch rồi là họa tiết trang trí bếp thì sẽ sử dụng những cái màu gì hay chi tiết lan can sẽ sử dụng những họa tiết gì để lấy cái yếu tố lấy khí của hướng để bổ cho tọa là một trong những cái phần quan trọng trong cái việc chúng ta ứng dụng phong thủy chứ không phải rằng là tuổi tôi mệnh thổ tôi phải sơn màu này à, tuổi của cô vợ là mệnh mộc chúng tôi sẽ phải sơn màu này điều đó hoàn toàn sai đối với phong thủy cao cấp thì trong cái phần họa tiết trang trí cũng sẽ được thể hiện rất chi tiết Phần tiếp theo nữa liên quan đến trang tiếp theo đó là kích thước cổng cửa. Kích thước cổng cửa được đo bằng thước lỗ ban thông thủy và được uh, phong thủy nguyên thể hiện rất rõ về cái ờ, các cái khối kích thước ở trên này Đấy, ờ, và khoảng nào khoảng nào và căn cứ theo cái khoảng này thì các cô chú chị chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp cùng với lại là à, đội ngũ kiến trúc sư triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công để lựa chọn ra được kích thước nó phù hợp nhất, đẹp nhất cho ngôi nhà của mình. Và cũng như số bậc cầu thang cũng sẽ được thể hiện ở trên đây rất rõ ràng về cái số lẻ đúng không ạ? Chúng ta cũng gạt qua cái quan niệm về sinh lão bệnh tử, tức là chúng ta rơi vào cái số bậc cầu thang và chữ tử chúng ta lo lắng, điều đấy không có đúng. Đối với phong thủy chỉ có âm và dương, tức là chẵn và lẻ. Đối với số dương à, thì chúng ta gọi là ờ, số chẵn và số lẻ chính là cái số sinh đúng không ạ nếu như việc chúng ta xây dựng ngôi nhà và muốn nó phát triển lên nữa thể hiện cho việc tài lộc và gia đạo luôn phát triển chúng ta hãy để bậc cầu thang là số lẻ thì cũng sẽ được khuyến nghị ở trong cái phần phần phần phần kích thước cổng cửa với kích thước cầu hàng này sang phần tiếp theo đó là tọa hướng kiến trúc về phần tọa hướng kiến trúc của ngôi nhà cũng sẽ được đưa cái phần la kinh vào đưa cái phần la kinh này vào thì cũng sẽ được uh, thể hiện rất là rõ cái việc đó là tọa hướng ngôi nhà của các chú là tọa gì và hướng gì thông qua mặt la bàn hai tư sân hướng đúng không ạ và với cái việc tọa hướng ngôi nhà chúng ta xác định được yếu tố đại môn chúng ta mở ở phương vị nào và các cái khối công năng khác trong ngôi nhà chúng ta đặt ở phương vị nào thì việc này chúng ta luận giải về kết hợp với học thuật phong thủy để luận giải nó chi tiết hơn và tốt hơn đúng không ạ trong đây cũng sẽ thể hiện được cái quan điểm về hướng nhà tọa phương vị thanh long bạch hổ chứ tứ huyền vũ là như thế nào chúng ta sẽ đọc được ở trong cái phần tọa hướng này tiếp theo đó là những cái trang tiếp theo nó thể hiện hoàn toàn cái mặt bằng tổng thể của các tầng tầng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, tầng tung, mặt bằng mái cũng sẽ được thể hiện rất rõ thông qua cái mặt bằng công năng này. Và với cái mặt bằng công năng này thì Phong thủy nguyên sẽ tách riêng ra trong cái bộ hồ sơ à, về cái hồ sơ công năng kiến trúc à, sẽ được thể hiện ra rõ ra trong bộ hồ sơ này và với cái mặt bằng công năng này thời thợ sẽ sử dụng để giáp bóng và sẽ tính toán đến các cái yếu tố diện tích phòng thì sẽ rất là chi tiết cẩn thận đúng không ạ? Bởi trong đây phong thủy Thanh Nguyên đã thể hiện cái mặt bằng công năng kiến trúc sắp xếp nội thất đồ đạc vào trong đó rất đúng tỷ lệ rồi. Bởi vậy cho nên căn cứ vào bộ này là hoàn toàn làm nhà được rồi. Sang phần tiếp theo đó là cái phần liên quan đến ờ, ờ, phương pháp động thổ Phương pháp động thổ rất là quan trọng với việc ờ, với ngôi nhà chúng ta dắp móng thì động thổ tại những vị trí nào và phần nghi thức nghi lễ thì cũng sẽ được thể hiện ở trong cái cuốn hướng dẫn nghi lễ ở trong đây về văn nghi lễ động thổ cũng sẽ được hướng dẫn và trong đấy cũng sẽ được trình bày luôn về mượn tuổi nào để động thổ đúng không ạ thì sẽ được thể hiện rất rõ trong cái phần liên quan đến cái phương pháp động thổ này và phương pháp động thổ của phong thủy tam nguyên với ba vị trí là ứng dụng theo tam cát lục tú động thổ theo tháng vượng mà theo tháng mà nhật nguyệt đáo sơn à, đáo lên xương hướng của ngôi nhà các cô chú chị thì việc này đội ngũ trợ lý và thầy tam nguyên đã tư vấn rất kỹ càng rồi sang đến trang tiếp theo đó là phương án về trấn trạch để cho ngôi nhà vững long, phù long tương chủ và thợ tuyển hòa hợp cũng như là hóa giải những yếu tố về nội sát khí thì chúng ta sử dụng cái phương án chấn trạch để giúp cho việc trạch khí ngôi nhà chúng ta trở nên vững vàng hơn và long mạch của chúng ta được bồi hoàn một cách tốt hơn. Chúng ta sử dụng cái phương án chấn trạch và phương án chấn trạch cũng sẽ được thể hiện rất kỹ càng trong cái sơ đồ liên quan đến chấn trạch ở đây à, để các cô chú chị chúng ta hiểu rõ hơn và ứng dụng một cách tốt hơn. Mặt bằng cấp thoát nước sẽ là trang tiếp theo. Mặt bằng cấp thoát nước thể hiện cái việc ờ, bể nước đặt đâu bể phốt đặt đâu, đường cấp nước vào như nào và đường thoát nước ra làm sao. Về việc này cũng cần phải ứng dụng một cách rất là nghiêm khắc trong cái việc nó ờ, học thuật phong thủy, tránh cái việc là vợ chồng cứ cãi nhau ỏm tỏi vì không biết là đặt bể phốt ở đâu đúng không ạ cãi nhau về việc gì mà cãi nhau về cái bể phốt thì nó không nên do đó rằng là chỉ cần một cái yếu tố nhỏ này thôi nhưng nếu như không được đội ngũ chuyên gia tư vấn cách kỹ càng thì sẽ khiến các cô chú chị trở nên rất đau đầu trong việc làm nhà của mình đúng không ạ chưa biết bề nổi như thế nào mà bề âm về cái việc bên dưới thôi về việc bể nước bể phốt đặt đâu mà đường nước ra nước vào như nào mà chúng ta làm sai thì cũng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy mà nếu như chúng ta không vững vàng cái niềm tin của chính bản thân mình mà để hàng xóm tác động rồi những người khác tác động thì chúng ta càng cảm thấy lo lắng mà làm nhà lo lắng thì không nên đúng không ạ Do đó hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn nha. Mặt bằng tiếp theo đó sử dụng các vật phẩm phong thủy như thế nào để sao cho tốt nhất Để hài hòa giữa yếu tố kiến trúc và phong thủy thì chúng ta uh, sẽ có những cái phương án vật phẩm phong thủy để xử lý thêm vào để kích hoạt thêm yếu tố tài vượng cũng như yếu tố hòa hợp cho gia đình Về cái việc tên vật phẩm, cách đặt và ý nghĩa tác dụng như nào cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong cái hồ sơ này tất cả các tầng đều được ờ, thể hiện và đặc biệt là việc phòng ngủ các thành viên trong nhà căn cứ theo dụng thần bát tự thì sẽ được quyết định bởi cái màu sơn cho cái phòng ngủ rõ ràng ngôi nhà chúng ta sơn cho cái nhà nhưng phòng ngủ của ai thì sẽ được quyết định theo dụng thần của người đấy cái điều này nó mới thể hiện rất rõ trong phong thủy cao cấp chứ lại không phải rằng là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sinh năm 1973 quý sửu tôi mệnh mộc thì tôi phải sơn màu mộc chứ nó không phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ để quyết định ra dụng thần nha các tầng sẽ được thể hiện rất rõ ờ, trong hồ sơ này về trang tiếp theo sẽ được thể hiện rất kỹ càng liên quan đến sơ đồ bố trí ban thờ gia tiên. Sơ đồ bố trí ban thờ gia tiên sẽ được bài trí theo lối tam sự hoặc ngũ sự và cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong cái sơ đồ bố trí này. Và với sơ đồ bố trí này thì các cô chú chị rất dễ dàng để chúng ta sắp đặt và bài trí cho ngôi nhà chúng ta một cách tốt nhất với kể cả ban thờ treo hay là ban thờ đặt. À, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đặc biệt là phần cuối cùng thể hiện cái trình độ của một phong thủy sư đó là thuật xem ngày và thuật xem ngày cũng sẽ được thể hiện ở cái phần bảng liên quan đến xem ngày có ba cái ngày mà phong thủy nguyên sẽ xem cho các cô chú chị ngay từ khi triển khai hồ sơ đó bao gồm ngày động thổ chúng ta lui lại chúng ta sẽ có ngày hạ giải và tiến lên chúng ta sẽ có ngày chấn trạch đúng không ạ và các cái tiến độ tiếp theo liên quan làm nhà như là cất nóc đổ mái hay nhập trạch thì vui lòng theo tiến độ chúng ta sẽ làm việc với thợ và các cô chú chị báo lại cho đội ngũ tư vấn của phong thủy nguyên để được hỗ trợ các bước tiếp theo và yên tâm phong thủy nguyên sẽ luôn theo sát các cô chú chị trong suốt quá trình làm nhà từ khi đập bỏ cái nhà cũ và cho đến khi ở về nhập trạch cái nhà đấy và mãi về sau luôn được phong thủy nguyên hướng dẫn bởi vì hồ sơ của các cô chú chị được lưu lại phong thủy tây nguyên đến hơn 10 năm cơ mà và cái phần ờ, quan trọng nữa đó là việc lựa chọn tuổi tác việc lựa chọn tuổi tác này căn cứ theo yếu tố về phong thủy chính tông tam hợp cao cấp để cái việc lựa chọn ra cái việc thiên đất quý nhân của các cô chú anh chị là tuổi lộc các cô chú anh chị là tuổi gì lựa chọn thiên can nào sao cho đắc khí và lựa chọn những tuổi nào để lấy tam hợp và nhị hợp thì cũng sẽ được thể hiện trong cái phần xem tuổi đúng không ạ và trang cuối cùng sẽ là trang ờ, liên quan đến việc các thông tin quan trọng để các cô chú anh chị có thể tiện liên hệ đến phòng thủy viên bất cứ lúc nào khi các cô chú anh chị cần uh, tư vấn đúng không ạ và được thể hiện rất rõ về địa chỉ văn phòng do đó rằng là với cái sứ mệnh hoạt động đến hơn 10 năm của phong thủy viên uh, các cái thông tin luôn được minh bạch rõ ràng khiến các cô chú chị yên tâm hơn cho quá trình đặt niềm tin tại một đơn vị uh, cao cấp à, hoạt động chuyên sâu cả về yếu tố về kiến trúc hoạt động chuyên sâu cả yếu tố về phong thủy để giúp cho ngôi nhà của các cô chú chị trở yên tâm hơn đúng không ạ à, và cái phần liên quan đến cái mặt bằng công năng ờ, đối với ngôi nhà này được tách riêng tại cái phần hồ sơ này thì Đức Trung cũng đã nói rồi đúng không ạ với cái hồ sơ này thì thợ hoàn toàn triển khai làm nhà rất là kỹ càng và được thể hiện rất rõ trong cái bộ hồ sơ trắng này một trong những cái phần quà quan trọng mà phần Thủy Nguyên tặng đến các cô chú chị đó chính là cuốn nghi lễ tại gia với cuốn nghi lễ tại gia này chúng ta có rất nhiều các phần nghi lễ khác nhau được thể hiện ở đây và được ờ, đánh số trang, phần mục lục rất là kỹ càng từ tất cả những năm tháng ngày giờ để chúng ta triển khai về việc động thổ, chấn trạch, cất nóc đổ mái nhập trạch thì đều có cái văn khấn ở trong đây. Và ngoài ra những cái văn lễ liên quan đến tiết khí hàng năm như là uh, Tết Thanh Minh hay là Tết Trung Thu hay là Tết Đoàn Ngọ, Tết Đoàn Thực hay là những cái văn lễ ngày rằm tháng riêng rằm tháng 7 hay là ngày mùng 1 mùng rằm thì đều được có trong cái cuốn nghi lễ tại gia này và trong suốt nhiều năm nay Phong Thủy Nguyên khảo sát thì nhận thấy rằng là những cuốn sách về tâm linh, về nghi lễ thì rất ít được duyệt liên quan xuất bản và cuốn nghi lễ tại gia là một trong những cuốn sách duy nhất uh, được uh, các bộ thông tin văn hóa truyền thông uh, cấp phép và được lưu hành và được xuất bản và đây là trong những cái uh, cuốn uh, tài liệu được rất nhiều các cô chú chị đón nhận một cách hoan hỉ cũng như là một trong những phần quà giá trị mà phong Thủy Nguyên tặng kèm các cô chú chị khi mà triển khai bộ hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Nguyên. Tự trung hại với việc làm nhà dựng cửa là một trong những việc quan trọng mà chúng ta uh, đầu tư đúng không ạ? Do vậy rằng là hãy đầu tư một cách chính xác, uh, lựa chọn đúng ngay từ ban đầu thì chúng ta không cần phải cố gắng vất vả tránh cái việc chúng ta lựa chọn sai đơn vị tư vấn làm sai rồi mới biết đến phong thủy tây nguyên và sửa sang lại thì nó vô cùng vất vả rất nhiều các cô chú chị chúng ta tâm sự rằng là uh, chị tiếc quá vì không biết đến uh, các bạn sớm uh, em tiếc quá khi không biết đến thầy sớm và đừng để cái điều đáng tiếc xảy ra đối với ngôi nhà của các cô chú chị do đó rằng là hãy gọi điện đến ngay 1900 292 bấm nhanh số 2 để được tư vấn một cách kỹ càng hoặc cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của phong thủy nguyên để đội ngũ trợ lý thầy tam nguyên hướng dẫn thêm cho các cô chú chị nha uh, đức trung xin cảm ơn cũng như rằng là rất mong là sẽ có cái cơ hội được đón tiếp các cô chú chị cũng như hỗ trợ các cô chú chị trong suốt cái quá trình làm nhà để ngôi nhà của chúng ta chính xác trở thành một nơi gọi là nơi ước đến chốn mong về đúng không ạ? Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo.